tình đẹp đến mấy cũng đến lúc tan rồi chuyện buồn đau càng nhớ lại càng thêm đau hết yêu thì đừng để nước mắt rơi buồn không em mọi thứ kết thúc rồi từng hạt mưa ngày càng rơi thêm nhiều từng ký ức it. luôn nhớ về em những kỷ niệm mà anh đã chôn sâu những yêu thương xin everything.